mình học mình học cái ở trong cái cái cái lớp 1 mình học là nhà căn vết lá với gì chỉ vì ở địa phương dân làng nghèo quá có cái trường học cho mấy thằng học sinh này nó nghèo quá bây giờ đó mình học tới cái lớp cao hơn thì mình phải đi ra thành phố nhưng bây giờ mình học học cái trường của mình trường lầu được không <laughs> thì phải thay đổi với bây giờ mẹ mà tôi hồi đó tôi học ở trường làng rồi bây giờ tôi ra phải, phải ờ, trường huyện nó phải khác chứ rồi tôi đến trường tỉnh nó phải khác chứ rồi tôi về thành phố nó phải khác nữa chứ không lẽ là ở tỉnh tôi không có đại học rồi tôi phải về thành phố mới có đại học thì tôi phải học cái trường nó phải đẹp chứ không lẽ đại học mà còn còn có cơn bằng cầm dân rút re lý cái gì ở trường làng sao họ trước trường làng ấy con biết họ họ chặt cây họ, họ ghép họ làm cái trường bằng cây vậy đó rồi họ cũng lấy viết clip này họ cũng gác lại hội đại học ở đây nè coi như là trường gia quỳnh trường ở đây họ làm bằng đều không phải là bằng tầm giống chút năng gì đâu họ làm bằng cột cây lớn này họ cất cái trường rồi gió sập đổ cái trường của ông đi họ ờ, thầy học sinh nó phải tập trung vô cái đình họ ờ, thầy ra đi thầy cũng vô trong đình thầy học không, <laughs> hồi thầy còn nhỏ như cực khổ lắm đây mà thầy phải đi ra cho tới ở ngoài tảng bàn đó chứ không phải là mà đi bộ mơ đó thì ờ, mẹ thầy làm cho một gói cơm kêu là học rồi ở lại chiều mới về chứ đi về làm sao tìm ăn mà hồi đó thì học sinh tiểu học nó, nó các con biết mà học học hai buổi chứ đâu có học buổi trung học mới học con buổi còn tiểu học học hai buổi à, cho nên sáng rồi học sáng rồi học chiều luôn sáng chiều học luôn học có ông thầy dạy thôi ví dụ như lớp 1 thì ông thầy dạy lớp 1 hai buổi rồi à, tới lớp 2 cũng vậy rồi lớp 3 cũng vậy hồi đó mới vô học thì gọi là lớp 5 rồi à, lên à, lớp kế đó là lên lớp tư rồi tới lớp 3 nó là ba cái lớp của tiểu học đầu tiên rồi à, lên lớp 3 rồi ai về lớp 5 tưởng lớn đâu ai về lớp 5 là nhỏ nhất <laughs> rồi lớp 3 rồi lớp 4 à, ờ, rồi mới lên nữa đó thì lớp nhì ba rồi mới lên lớp nhì rồi rồi mới lên lớp nhất nhất lớp 1 đó <laughs> ờ, lớp cao nhất của tiểu học sau khi tốt nghiệp cái lớp nhất đó rồi đó thì nếu mình thi vô trung học không đậu á, thì mình học cái lớp tiếp liên nó chuyển tiếp để cho mình vào cái cái trung học mình học cái lớp để thấp để thấp tưởng nó lớn luôn chứ ai gì nó để thấp để lục nó lớn hơn để thấp <laughs> cứ lần lượt lần lượt cứ vô mấy lớp học hết cho tới cái lớp đệ nhất lớp đệ nhất là lớp thi tú tài à, bắt đầu thi tú tài xong rồi nữa thì bắt đầu mình mới thi vô đại học mình chọn chọn cái ngành nghề nào đó mình thi vô đại học như đại học y khoa à, đại học văn ừ, hoặc là đại học uh, luật dạ, à, tùy theo mình chọn hoặc là mình đi học đại học về về kiến trúc kỹ sư cầu cấm gì đó mình chọn lấy mấy cái, cái nghề đó thì trên trường đại học nó à, khi mà học sinh mà à, tốt nghiệp được cái lớp 11 có tú tài rồi thì mình người nào mà mà đậu mà bình thứ là được vào thẳng khỏi chữ điểm bình thứ thôi đó <laughs> thì được thẳng vào đại học mình muốn chọn đâu cũng được hồi đó nó dễ còn bây giờ nó phải thi còn hồi đó hãy mình đậu chúng tài xong rồi thì bắt đầu mình đậu chúng tài mà cái điểm nó cao đó gọi là bình thứ thì nó được ừ, trực tiếp vô mình chọn cái đại học nào mình vô học hỏi mình thi còn bây giờ nó tiện bởi vì cái số người ví dụ như bây giờ trường đại học nó thu có 100 người mà mình tới một ngàn người nó phải tuyển còn này nó thiếu thay vì nó muốn chọn 100 người mà mình có 80 người à. nó, nó thành nó khi chi nữa cho mắt tao nó cứ lôi vô hết <laughs> hồi đó nó ít người lắm rồi tên này nói hồi cái thời của thầy mà như thế này nè người ta sợ lắm người ta không có dám cho con người ta đi học đâu rồi người pháp đó, họ cất trường học hồi đại ở không ông nè người pháp đó, họ cất trường học rồi họ họp tay nó hợp với làn tả nó mới đi vô số ruồng có con nít nó bắt nó bỏ xe nó chở nó đem đổ trường học rồi nó cho mực cho giấy cho bút nó ưu tiên cho mình học lắm nó tất trường mà không ai dám lại học <laughs> có ai dám cho con lại học không cho nên nó vô số nó ruồng nó bắt con nít nó đem nước chở rồi mấy cái ông làng xã hồi đó đó mới giải thích cho gia đình nói tay nó muốn con của bà phải đi học cho biết chữ để không biết chữ sau này dốt nó ngu lắm mà mấy ông làng xã nói với ba thầy nó đâu có nói chuyện với mình à, cho nên vì vậy mà nó lời nó cứ hãy nó, nó kiếm con nít đó, nó bắt nó bỏ xe nó chở em đổ nhà trường <laughs> nó nó vậy đó hồi đó nó vậy đó rồi cho nên nó ưu tiên cho cái người việt đó. nhưng mà đổ nhà trường để đào tạo cho mình thành thông ngôn ký lực của nó tụi nó không làm việc nó chứ gì ở bên học đó thì sau này mình đi ra làm việc khoái lắm chứ làm việc có lương chứ <laughs> rồi có nhiều người là vô dân tây rồi luôn đó. được ưu tiên rồi vô dân tây nữa được đi tây rồi đó là một cái thời của thầy thầy là chứng kiến những điều đó mẹ thầy nói lại mẹ thầy hồi đó cũng vậy phụ nữ không bao giờ ông bà cho đi học đâu nói không có cho nó đi học nhưng mà tây bắc là phải chịu thôi chứ được sao mẹ thầy cũng được tây bắc chở vô nhà trường đổ <laughs> rồi tới viên thầy nó cũng vậy chứ không không bắt nó không có đi học nó sống theo cái kiểu bộ lạc nó như ở trên campuchia ở, ở trên mấy cái cao nguyên vậy đó nó sống theo bộ lạc ở trên đó không bao giờ nó cho con đi học mình cất trường vậy chứ đến mình khuyến khích nó dữ lắm á cho nó hiểu được nó mới cho con đi học chứ không nó không cho thì hồi đó mình ở ở trong đất nước của mình cũng vậy đó y như mình sống trong bộ lạc con cái không cho mình đi bậy đâu ở <laughs> tây bắc <laughs> mà thầy nó bắt nó cho mình đi học nó thì những cái lịch sử nó nó nó nó, nó không bao giờ nó không bao giờ quên được thì bây giờ là những cái lớp học của chúng ta được mà tập trung như thế này đó là ước muốn thầy rất lớn lẽ ra thầy phải đi bắt người ta bỏ vô đây để học đạo đức nhưng mà thầy có quyền gì đâu chứ phải mà thầy như nhà nước á thì ra thì có quyền thầy bắt hết cái số này hôm mà thì đi họp ở mặt trận ở ở huyện ừ, rồi lên tỉnh cũng vậy thầy mới nói rằng đạo đức của con người thì hầu hết là ừ, chúng ta biết rằng đạo đức bây giờ là con người đang xuống dốc vậy thì thầy mở cái lớp đạo đức á, thì mong rằng những cái bài vở mà dạy đạo đức thầy sẽ đưa cho nhà nước diệt hết các anh chị diệt hết rồi bắt đầu mời ở ấp xã bây giờ nói tới địa điểm của thầy thôi mời dân ở ấp xã đó, đó lợi cái lớp này học học một bữa thôi <laughs> để nghe thầy giảng đạo đức thôi thầy nói với họ vậy nhưng mà họ ghi chép họ nói rồi bỏ lơ qua học <laughs> có thấy họ ghi chép thật sự đó họ ghi ờ bây giờ đề nghị của thầy vậy vậy họ ghi vậy thôi rồi họ có trả lời như thế bị ý kiến của mình thì họ trả lời họ sẽ đề nghị họ nói họ trả lời thầy họ sẽ đề nghị ở ấp xã à, sẽ tổ chức những cái cuộc họp để ừ, thầy nói về đạo đức có vậy thôi bởi vì những cái sách mà đạo đức như hành tập thiện nè à, như ờ, cẩm nang hành thiện nè à, những cái tập mỏng mỏng đó thì đã đưa cho nhà nước xem rồi mà ờ, được giấy phép đàng hoàng mà thì họ đâu có cách nào khác nữa thì làm cái gì đâu đó nó đúng rồi mà à, cho nên thầy chỉ gợi ý kiến bây giờ đến nói về cái vấn đề mà đất nước đó, dân chúng thì nó thiếu đạo đức cho nên nó còn có bốn cái cái tệ hại tệ nạn của xã hội à, như thế nào thế nào bây giờ muốn giải quyết vấn đề này thì phải có đạo đức vậy thì đạo đức phải dạy chứ đạo đức chỉ không mình nói trời đức xuống được sao dạy thì phải tập hợp dân lại à, nơi nào đó để mọi người đến đó được nghe đạo đức thế rồi nói rồi thôi rồi cũng trả lời suông thôi để đó <laughs> đâu cũng còn nằm này chứ nếu mà có quyền như tây thì chắc chắn là đem, đem cái xe hơi mình đi vòng vòng xuống này bắt hết còn để lại ở trong nhà người dưới nhà rồi <laughs> còn bao nhiêu chở vô chở vô chùa mình đổ hết vô đây bắt đầu ngồi ngồi rồi bắt đầu đó thì tay nó giữ kia nó mình đâu có chạy đâu được đâu <laughs> à, bắt đầu bây giờ bà con cũng vô đây ngồi ghế hết thì bắt đầu thầy vô thầy dạy dạy rồi bà con nghe, nghe thả được sướng được chứ không phải đâu nói gì nghe hay vậy à, bắt đầu về đó hôm sau nó khỏi cần nói đi để hô hào cái họ tới rồi khỏi chở nữa rồi <laughs> nhưng mà đầu tiên nó phải chở đó đúng vậy đó khi mà nó học rồi đó, nó về nói với cha mẹ học sướng đó ông thầy cưng lắm à, rồi bắt đầu đó bắt đầu cha mẹ nói được cho mày đi học có vậy thôi đó thì hôm nay cũng vậy cái lớp đạo đức của chúng ta nó cũng cần phải tổ chức được như vậy mà nhà nước hiểu biết được ủng hộ thì thầy nói nhà nước chỉ triệu tập ở à, họp dân thôi thì à, trong khi đó thì vào cái buổi họp đó thì mình sẽ nói về cái đạo đức sống công lập của mình của người như thế nào về cái sự hiểu biết dạy người ta cái chứng kiến trước à, bây giờ chứng kiến cái gì trước rồi dạy cái gì cái gì là do đó từ cái hiểu biết đó bắt đầu từ đó họ sẽ trở thành người tốt đó là cách thức dạy đạo đức mà nhưng mà không ngờ người ta không ngờ mà người ta sợ thì chính chính nhà nước người ta sợ người ta nói chắc thầy đem cái giáo lý của đạo Phật dạy tất cả mọi người dân không tôn giáo bây giờ nó cũng thành tôn giáo hết đó <laughs> dạy nó học bữa rồi cái bắt đầu nó theo tôn Phật giáo hết đó chết được cho nên người ta đâu muốn người ta để tự do tín ngưỡng mà không tín ngưỡng mà ai muốn theo thì theo mà không thôi người ta cứ nghĩ chắc là thầy nói này thầy quyến dụ người ta cái gì cho nên họ sợ đó chứ theo thầy nghĩ như vậy thôi chứ mình cũng nhưng mà đối với thầy thì thầy không quyến dụ họ theo Phật giáo đâu thầy có có điều kiện đó đâu thầy chỉ mong làm sao họ sống đạo đức được là thôi à bây giờ này về cái về cái phần xa đó thì mình nói cái diễn ảnh xa là mình lo được cái nền đạo đức của Phật giáo đến mọi người như vậy và nếu mà nhà nước họ thông cảm được thì chắc chắn họ hiểu được thì họ ủng hộ mình thì đất nước của mình nó sẽ không còn cái, cái người mà vô đạo đức bởi vì mình học rồi thì lần lượt rồi mình cũng sẽ à, cố gắng mình khắc phục mình cũng như bây giờ trước cái hoàn cảnh khó khăn thì nào đi nữa mấy con cũng có được cái hiểu biết mấy con cũng khắc phục được tâm mình nó cũng được yên ổn hơn là cái người không biết cái gì các con thấy nó cũng đỡ này. à, chẳng hạn như cái hoàn cảnh bây giờ 10 thì ít ra thì mình xả cũng được ba bốn năm chứ nó cũng đem lại cái sự an ổn cho mấy con dù bây giờ trước mặt thầy mấy con chưa hoàn tất được hết nhưng mà mấy con vẫn được an ổn chứ trừ ra có những cái người mà không chịu không chịu làm cái điều này thôi chứ còn cái đó là cái ít thôi chứ còn sự thật ra cái người nào người ta cũng thấy đem lại cái sự hạnh phúc an vui người ta ai cũng muốn hết làm sao mà cứu mình ra cái khổ chứ đời đâu có khó gì mà hạnh phúc đâu ừ.